À, chào các bác nhá chào các bác trong uh, đội thợ đánh chim sẻ nhá à, chào các bác thợ chuyên nghiệp hay là anh em chơi văn nghệ nhá à, shop tân đánh xin hướng dẫn với các bác à, đây là gửi tới các bác mới chơi là chính còn các bác mà thợ chuyên nghiệp thì cũng rất là rành rồi mỗi người có một cái cách nhào keo khác nhau thì đây chủ yếu là giới thiệu cho các bác mới chợp chơi mà mua keo của shop biết được cái cách nhào keo à, quấn keo và xào như thế nào nhá. đây, hôm nay hướng dẫn cho các bác cụ thể dòng này là dòng keo cứng nhưng còn lúc trước tôi đã giới thiệu rồi đấy là mình phải ngâm trong cái uh, bát nước nóng à, nước sôi ấy, chừng khoảng 5 đến 10 uh, phút trước để cho nó uh, mà bớt đi nhé chứ không ngâm là nó rất là cứng thì các bác bắt đầu nhào rồi con cái kéo ra kéo này kéo này con lưu ý này kéo ra nhé không mình con lại kéo ra này để con lại này đấy chứ các bác đừng có đôi hết cỡ như này ra đừng đôi hết cỡ cái dòng này thì nó là dòng ờ, thiên về thiên về thiên, thiên về tự nhiên nhé nghĩa là thiên về nhựa tự nhiên nhiều hơn nghĩa là mũ cao ờ, su ấy, nó nhiều hơn đấy nó ít hóa chất hơn nhé độ dính thì nó rất tốt nhưng mà chim nó lại ờ, không bị rơi nhưng mà khi mình lấy thì nó rất là nhanh Đấy. và cái nhà vào sao cho nó nhiễn nó nhiễn đi à, các bác lưu ý nhé khi mình nhà vậy thì mình sẽ phải dấp ướt tay nhé dấp ướt tay các bác nhé à, các bác ờ, mà đánh chuyên nghiệp thì cũng rất là dành rồi mỗi người có một cách nhà nên là dành cho anh em mới chơi tham khảo nhé Thế bản thân tôi thì không phải là thợ đánh chuyên nghiệp đâu có chút thời gian thì đi văn nghệ tí thôi chứ không thời gian đi bẫy mà mình không phải là thợ chuyên nghiệp nhé đây chỉ là tư vấn giới thiệu cho các bác uh, cho các bác mới chơi nhé các bác mới chơi đây mình uh, ờ, nhào này các bác kéo ra này <laughs> xong lại nôi vào này đấy cái hàng này đã ngâm nước nóng rồi đấy chứ còn nếu mà không ngâm ấy thì rất là cứng rất là mệt các bác nhé cũng bở hơi tay đấy đây là dòng keo cứng dành dạ, cho các bác chơi được uh, nhiệt độ cao 35 40 độ C trên 40 độ C này rất là mềm thực ra là cái cách nhồi này thì keo này thì tôi cũng đọc ờ, rồi tôi tham khảo anh em tôi làm hướng dẫn cho các bác thôi chứ tôi không phải là thợ chuyên nghiệp không phải ngày nào cũng nhồi đâm ra là không được thành thạo không được dành lắm các bác không cảm nhé Khoan kéo ra nó mà hơi dính thôi thì các bác lại ờ, lấy nước rất vào tay nhé nhà này là mệt luôn đấy các bác ạ Đây, các bác kéo ra này kéo ra này lại thu lại này cái này chắc là tôi phải ờ, cắt một nửa ra đi tại vì đây cái cục keo này là cục keo ờ, ba nạng nhé cục keo ba nạng thì cho các bác sẽ chơi được ờ, hai cái xào như này một cái xào này mình chỉ làm nặng rưỡi thôi anh nhá cắt đôi nhau một cái xào này mình cuốn nặng dễ là vừa nhé chúng ta cắt đôi một ít nhào cho nó dễ cái nhào cả này nó hơi bết thật con này cắt em một cái đó cắt đứt em Ờ. cái này là tầm một nặng rưỡi thì cho cùng các bác chơi một xào nhé từ nhào ít để đi cho nó nhanh Đó. kèo cứng luôn bác nhé cái này kéo rất là mỏi tay <laughs> mệt đấy này cực kỳ dính ừ, uh, các bác à, nhào cho nó nhuyễn cho nó mềm cảm thấy nó dẻo đều thì là đã được nhé cái này các bác mà muốn mềm dễ hơn làm dễ hơn thì các bác cho vào nước sôi các bác luộc luôn luộc luôn được thôi nhé thì nó sẽ dễ làm hơn nữa đây tôi chỉ ngâm cái nước rồi nước ấm ấm được 5 ờ, phút 10 phút nó còn rất là cứng ờ, cắt ba nặng anh nhé cắt ba nặng và năm nặng nhưng cái dần đi không ăn nó đấy sáng đâu con ờ, nhào nhào cho nó biệt nó dài rồi là cứng nhá Đây, tôi là mời làm ờ, đoạn sơ sơ đoạn ngoài này được rồi nhé còn ở trong này chưa được này các bác phải nhào kỹ thêm nữa này đây là làm tượng trưng cho các bác xem thôi nó rất là nông bây giờ trước khi ờ, mình ờ, quấn vào xào nhé cho các bác này cho con nó xào này ở sau này là các bác lấy cái rẻ ở đây nước xào hồng nhé đây xào cái nốc này bác rửa thật sạch đi hút thật sạch đi bằng ờ, rẻ bằng nước xà phòng nhé sau đó mình cuốn vào sau này ờ, mình tuốt keo rất là dễ nhé keo rất là dễ mà bác cuốn vào cái này thì tùy theo các bác ờ, làm nhé cái sao này thì quấn một lạng rưỡi thì các bác quấn làm sao cho nó vừa đủ độ dày cứ một lạng rưỡi quấn hết xào này là ok nhé Đấy, một lạng rưỡi quấn hết xào này ok Thank you. rồi đây như vậy là đã hoàn thành nhá cái này thì nó còn cái dấu ướt nước và dấu nước xà phòng ấy thì nó sẽ chưa dính luôn cái này chỉ để trong vòng ờ, vài phút thôi gió thổi khô phát là dính luôn các bác nhé đây đây là cơ bản là cái cách làm như vậy tôi chỉ làm làm ờ, tượng trưng cho các bác mới chơi biết cách làm nắm được thôi chứ tôi không phải là thợ chuyên nghiệp các bác tham khảo nhé à, ờ, chỉ nói với các bác là cái loại keo này ấy, là keo cứng độ dính tốt keo thiên về tự nhiên không có bị đứt lông chim đứt chân chim nhé cái này dành cho các bác à, đánh chim à, mà chim để phóng sinh ấy, thì rất là tốt nhé và các bác chơi các bác chỉ chơi một sào mà thôi này sau này các bác tuôn keo rất là dễ không phải cắt nhé đây các bác này cái dấu xào của mình ấy đã tuốt xào bông ở trong rồi này rửa sạch cái tuốt sào bông này để sau này các bác đánh về các bác chỉ tuôn một phát này nó ra luôn nó một cục luôn nhé chứ không phải lấy dao cắt không phải lấy dao gạch nhé đấy rồi xin à, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé Ờ, các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với này shop nhé theo số điện thoại mà tôi à, sim ở dưới phần tiêu đề phần mô tả nhé đeo mấy à, sim rồi đeo mấy sim đủ lại rồi xin chào hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé